Bệnh yếu sinh lý là nỗi ám ảnh của đàn ông Việt. Do đó việc phòng tránh, khắc phục cũng như điều trị bệnh yếu sinh lý luôn là mối quan tâm lớn nhất của nam giới. Bên cạnh những loại thuốc chữa bệnh yếu sinh lý đàn ông, thì phương pháp chữa bệnh yếu sinh lý ở nam giới bằng thực phẩm có những tác dụng vô cùng quan trọng. Chúng ta cùng điểm qua những thực phẩm có chức năng điều trị vấn đề sức khỏe sinh lý nam giới sao, cho an toàn và hiệu quả nhất để giải quyết câu hỏi yếu sinh lý nên ăn gì, hay dinh dưỡng cho yếu sinh lý. Gừng, gừng không chỉ biết đến là một loại gia vị làm cho thức ăn thơm ngon hơn, mà trong gừng tươi còn chứa nhiều hợp chất làm lưu thông mạch máu, ấm nóng cơ thể, từ đó cũng góp phần cải thiện sức khỏe sinh lý nam. Đậu đen, trong đậu đen có chứa nhiều thành phần dinh dưỡng, tuy không trực tiếp vào việc điều trị các triệu chứng tinh trùng yếu, cương dương tuy nhiên đậu đen có công dụng hạ đường huyết, giảm huyết áp, ngăn ngừa bệnh tim mạch hay những bệnh lý làm suy giảm sức khỏe sinh lý. Nước cốt chanh, trong chanh tươi chứa nhiều vitamin C làm tăng sức đề kháng, thanh lọc cơ thể, giúp cơ thể hoạt động sung sức hơn. Do đó, nếu uống nước chanh, một cách khoa học sẽ có tác dụng nhất định góp phần cải thiện sức khỏe nam giới. Giá đỗ, có nhiều quan niệm cho rằng giá đỗ làm giảm chức năng sinh lý ở nam giới, tuy nhiên đây là quan niệm hết sức sai lầm. Những nguyên tố vi lượng trong giá đỗ như kẽm, axit béo omega 3, các chất chống oxy hóa rất tốt cho sức khỏe, và từ đó góp phần cải thiện tình trạng yếu sinh lý nam. Ngoài những thực phẩm kể trên thì cần uống đủ nước, ăn nhiều rau quả để đảm bảo lượng vitamin cần thiết cho cơ thể kết hợp với một chế độ tập luyện thể thao, nghỉ ngơi hợp lý để đảm bảo một sức khỏe tốt, một đời sống tình dục lành mạnh. Để hỗ trợ thêm về sinh lý, bạn có thể sử dụng viên uống minh mệnh đơn. Minh mệnh đơn được điều chế hoàn toàn từ thảo dược tự nhiên quý hiếm như dâm dương hoắc, nhục thung dung, ba kích, nhân sâm, giúp bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lý, để được tư vấn thêm về sinh lý nam giới, các bạn hãy gọi điện đến đường dây nóng 0962 651 713. Chúc các bạn sức khỏe thật dồi dào.